Lễ hội Chùa Hương 2023 có gì mới? Lễ hội Chùa Hương ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội là một trong những lễ hội dài nhất của Việt Nam. Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra trong 3 tháng. Với chủ đề lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện, ban tổ chức đang có nhiều thay đổi đáng chú ý trong công tác tổ chức để sẵn sàng đón lượng lớn du khách tới du xuân sau 3 năm phải tạm dừng lễ hội do dịch COVID-19. Năm nay, vé giấy sẽ được thay bằng vé điện tử. Ban quản lý lễ hội đã bỏ ba cổng bán vé trước đây ở trên đường, thay vào đó, du khách sẽ mua vé điện tử tại các bãi đỗ xe hoặc tại các bến đỏ. Ban tổ chức đã bố trí 3 bãi đỗ xe chính cho du khách đến lễ hội gồm bãi xe hội xá cách bến đỏ suối Yến 3 km, bến xe Hương Sơn cách bến đỏ 2 km và bến xe đường số 1 cách bến đỏ khoảng 800 m. Du khách có thể chọn đi bộ hoặc đi bằng xe điện thử nghiệm từ bãi đỗ xe và bến đỏ với đồng giá 10.000 đồng khách. Các tuyến đường chính đang được nâng cấp, mở rộng để sẵn sàng đón lượng lớn người và xe trong suốt 3 tháng lễ hội. Ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, chúng tôi đã thành lập 15 chốt, trạm để phục vụ công tác an ninh trật tự. Mỗi tổ, trạm có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền cho du khách để đi lại thuận lợi, nhắc nhở du khách không nên tập trung vào chỗ đông người quá, gây khó khăn cho việc du xuân. Với những du khách nước ngoài, mã QR sẽ được đặt ở những vị trí dễ thấy để giúp du khách tìm hiểu mọi thông tin về thắng cảnh Hương Sơn. Lễ hội Chùa Hương được khai mạc vào mùng 6 tháng riêng, nhưng người dân địa phương cho biết từ mùng 1 Tết đã có đông du khách tới lễ và vãn cảnh chùa. Với những đổi mới trong cách thức tổ chức và đón tiếp, ban tổ chức lễ hội Chùa Hương hy vọng sẽ đón hơn 1 triệu lượt du khách trong 3 tháng lễ hội,